ôi có có thính này ô thính rơi ở trên này lần đầu tiên các bạn ơi thính rơi ở đây luôn này à, một thanh niên rơi <laughs> thanh niên không biết lấy đồ ờ, thính rơi trên này luôn đây lấy đi đứng gần ra sát như mình ấy lấy đồ đứng ra sát bờ đứng ra sát cái mép của mình ấy lấy đồ hơi dịch một tí thôi không rơi xuống dưới lần đầu tiên thấy thính rơi ở trên này mọi người lần đầu... mình sẽ làm một cái clip hoàn chỉnh giải bốn câu đố này theo như cái bên này thì sẽ là quay ngang này quay xuống này và quay hướng góc 11 giờ này đây quay ngang này quay xuống dưới này và quay góc 11 giờ đấy thì cái cái hòm này nó sẽ tự động mở mọi người nhé đó mình sẽ giải đố nốt bên này nữa bên này thì sẽ là câu trả lời thôi chỗ nào ít người nhạy nhất chọn bừa bốn cái thì kiểu gì cũng trống mọi người không được đùa đâu hiện tại khu vực nào có ít người chơi nhất giải đấu thất bại luôn này chắc phải đi một lát nữa rồi quay về giải đấu được còn bên này chó mèo rắn đầu tiên là mèo này chó này rắn và cuối cùng là con cỏ mọi người nhé đấy giải đấu nó thì người sẽ nhặt được cái đồ ở trong này tiếp theo ờ, sang khu vực bên này cái này thì chơi bình thường thôi mọi người chỉ cần việc là cho nó phát sáng hết chỗ này này cần vào đây nhá làm sao mà để nó sáng cái góc này ra đây ra đây chắc nó phải có quy luật nhưng mình chưa tìm ra cái này mình hiện tại mình chưa tìm ra cái này à đây quy luật là phải lấp đầy ô kia bằng những cái đường thẳng thì cái này cũng có quy luật nhé mình hiểu cái quy luật là phải lấp đầy những cái ô kia bằng một cái đường thẳng nó giống như chơi game ấy mọi người chơi game mà tựa game hồi nhỏ nhỏ hay chơi ấy biết này giải đố rồi thì những cái câu này thì trả lời cũng bình thường thôi không có gì thì bây giờ là cái đền này là 20, 22 giây nó sẽ bay thì sẽ lên trên ờ, và đi vào cái khu vực ờ, có có con quái nhé mọi người nhé bay lên là quái sẽ mở này cửa này sẽ mở cửa mở thì mình cũng không biết, không biết là có nên đưa các bạn vào các bạn phải bắn rắn nhá các bạn phải bắn con rắn thôi xong rồi bắn cả con kia nữa nhưng bắn rắn để lấy đồ ok vào này từ từ từng người vào một Đây, kích hoạt lên này kích hoạt hai bên bên kia kích hoạt đi số 3 kích hoạt đây bạn ơi hiện tại thì không có bình xăng nó kích hoạt rồi định chạy ra ngoài ạ <laughs> thanh niên là kích hoạt xong chạy ra ngoài ta đổi bên trong chơi ạ trước tiên là mình bắn mấy con rắn trước để nó lấy đạn đấy. mọi người nhớ bắn cả con con con kia này nhé sao cái con này nó cứ chơi mình đấy nhở bắn nhanh nó được một cái hòm kính nhiều đồ lắm mọi người cố gắng xây tốt nó vào xây vào đầu nó đi Rồi ok Điều này mình nhận được Scaler giáp ba này Ok để bạn nó còn quái Thế xong cái clip nhé các bạn nha Ok cái clip 6 phút Mình không biết mình dùng những cái tàn gì được Đã xanh thì ít quá I got supplies. biết cái gì đây Cầm hết Đang nghèo không có gì I got supplies. chứ có băng đạn thay nhanh mở rộng băng đạn thay nhanh mở rộng đây bút cái băng đạn mở rộng đi bút tay cầm này cái này đầu nòng này giảm thanh ra rồi và cúp vào vút ra này ok nếu vút hết trên cái đỉnh này ôi có có thính này ô thính rơi ở trên này lần đầu tiên các bạn ơi thính rơi ở đây luôn này à, một thanh niên rơi rồi <laughs> thanh niên không biết lấy đồ ờ, thính rơi trên này luôn này lấy đi đứng gần ra sát như mình ấy lấy đồ đứng sát bờ ấy. đứng sát cái mép của mình ấy lấy đồ hơi dịch một tí thôi không rơi xuống dưới lần đầu tiên thấy thính rơi ở trên này mọi người lần đầu tiên luôn thấy thính rơi rơi ở cái khu vực này luôn thanh r đây đâu rồi Giảm thanh đây số nào đang xin ai đang xin đây sáu phút nữa nó mới rơi rồi mình đi nhặt nút cái khẩu sờ KL ở trên tầng rất tiếc là mình giải đố không trọn vẹn số 3 lát nữa mình rơi xuống gặp mình lấy được ai bảo là cứ hấp tấp vội vàng nhảy nhẹ phát nó rơi xuống mình lấy sơ cá là mình bắn với thế là vàng cái ba lô rất là nhẹ anh mở rộng đấy có máy bay luôn này này bay bay đúng tầm mình luôn dạ yeah, có có cái có cái tháp đang lại kìa cam bên đấy may ra có người có tháp nó đang lại tháp đây không có ai đây lần đầu tiên mình thấy thỉnh nó rơi ở chỗ này đấy ấn ở đây có khẩu m 249 bốn ba mũ ba đây à bây giờ ý, bạn bạn bạn dịch ra để bây giờ ớ mình không có bom bây giờ mình ném bom ấy cho cái thính này nó dụng hướng này bạn xem mình tạo mây nhá xem mình tạo mây này tạo mây luôn trên trời luôn năm bốn ba hai một này nhìn này ô không không tạo được mây à mỗi lần là mình ném xuống là quả bom mà nó có khói luôn đấy